ok giờ chúng sẽ và hôm nay nhưng mà ít nữa à lúc mà mọi chuyện sớm và nên tôi chờ ưu ở đỉnh đầu tôi cùng đây luôn à, trong sáng xe cho nên giờ xin cờ dọc cho nên đợi chị kia của hãy ra kia xin cờ lúc đây muốn dễ dọc cũng mà của chúng chỉ là của muốn chỉ là bây giờ ít con trâu con trên đấy nè thì chị của hãy ra cái kia cho nên cả à, xin cờ dọc thằng dạ, anh chỉ phòng công một chỗ nào 你讲。 có mà Oklahoma ale mili record na ha la la man ole record ta op isa mu sa ha lo na ma ale mi na ko pro song chắc cũng ko là ya sa ni này kinh kin na na ya tôi te là kinh kin na na ko mo mo yo na đời mô e nữ lo rơ cờ nhó e nữ lo rơ cờ mò tu lợi mò dài câu lợi cờ du ở nữ tí na tìa ri do cờ mi tí mù tòa nhó chuyện ri ờ nì gió sa yo mo e chan yo cha lu to và chư hoa tai đủ y phong cho công lo cho mong mô tòa cho lo trong và chư hoa tai đủ y phong cho công lo cho mong mô tòa cho lo trong e có ni hoa năng y plong mo tua con don du mo e có tê tu tê sai thia li ca cha li lu nhon ra lua si tư cỡ tu o có lu nữ nữ lu có kỳ ti tu e nè lu nè xin gỡ thia nhỏ mu chỉ nu mà mong trang ờ, dầu cha lu tho và chư hoa tay đủ y phong cho công lo cho mô cho ni cho ký hoa chỉ lo hoa ngỡ có nhớ mô tòa y plong mô tòa con đón chi e có tề tư tề kỳ e cả cha li lu mô đo lu tê lu cha si tư mô cỡ tù lo cờ chi o ni y lăng già dân lo trô y lăng e ni wa lu nang si gờ y sĩ nang thia nhó mu tòa có chỉ ghi chê rong là sung lo sung no khi giờ ở chỗ đó nên nó em cũng chỉ chơi chơi thọ mình chữ phòng công phòng chỗ này cho ở từng giờ tin gạo xí xí luôn nữa giờ ở chỗ đó